Kevin Hi Kevin Bà giống mình luôn Này là hai cha con mặt nè Anh em rồi What? What? What? What? What? How you doing? I'm good. Bye. You good? Nope. Yeah, bye. Hello cô chú anh chị và các bạn Đây là cái hồ à, Community Center ở khu của Steven à, sống Thì à, weekend thì thường thường dẫn mấy đứa nhỏ ra đây chơi Bữa nay ngày lễ July 4 Tối nay có đốt pháo nữa rồi bây giờ tắm trước đi tính sao Tối đốt pháo rồi đi xem đốt pháo xem bên này có nhỏ em ở dưới kia nó dẫn con nó lên đây chơi luôn nè Hai miếng Hello mọi người Đây nhỏ con nè Devi Trời bơi cũng dỗ rồi kìa sắp biết bơi rồi ờ, sắp biết bơi rồi sắp biết bơi rồi ờ, cũng giỏi quá kìa bơi được rồi đó ừ đi bơi ra sang coi trời tắm dưới là nó biết bơi từ đầu biết bơi mấy đứa nhỏ vậy á cho tụi con nghe bơi ra xa đi đi đó bơi ra bên kia bơi ra bên kia được không yes Go. Keep going thật bớt nữa Yeah, cho đi tắm giếng đi biết bơi á. Theo this Theo this Ừ. Lên rủ Kevin có đi không nè, nó đi dẫn đi luôn. Vì hai đâu kêu mình Vì hai ham chơi game rồi <laughs> Wow ừ, ừ, ừ, không không à it got cold and then I'm warm hmm? I want to grab this slime này cây bệnh nhiều tuổi thành mình tháng 11 thì lên 13 à, ừ. bà cũng rồi dạ yeah. Dạ già rồi già quá rồi đừng quay em nhé too late ở phía bên kia thì nó có cái uh, cái slide cho mấy đứa bé đứa nhỏ bên đây cái slide của người lớn mà nó nó nó nó, nó maintenance nó chưa có mở lên bên kia cho mấy đứa nhỏ tắm buổi sáng á buổi sáng á, từ 11 giờ tới 4 giờ nó có con nhỏ kia nó ngồi đó với yeah, tụi này nó phải trả tiền cho con nhỏ nó ngồi nó canh à, giống như là live go á còn buổi chiều mà giống như anh cha mẹ mà cho con mình vô đó thì phải có người canh Wow. Meatball! Meatball! Meatball! meatball. Bye. anh chú ghế anh ghế à mắt mở hết lên coi có giỏi không rồi mấy đứa nhỏ nó bơi mà mình chạy theo muốn xỉu luôn thiệt tình <laughs> em mới đứng mà nước luôn á <laughs> ok bye cô chú anh chị và các bạn tối nay đi đốt pháo tiếp nha bye mén bye phước Bên nào lên đa, uh, lên, bye lên đa bye. trước bye bye bye vi bye bye lấy hết đồ chưa rồi The weekend come up here What? The weekend lên đi uh, bơi bơi gì đâu He said You order pizza? I Ah, sexy! You're on camera. Oh, six pack, man. What? Six pack, man. Cái six pack không? No. Dịp <laughs> tới, đây một phát. Ở ngoài nè, bà con tắm hồi nãy đầy người trong về về chơi nè, mình còn đứng đây. Chỉ còn trong cái party bên kia trồng ờ, mấy cái cây cọ này nhiều chứ nó không trồng dừa ở dưới ờ, Phật La Đèo nó trồng dừa không dừa ở dưới đây đây đi trồng dừa không được biết sao, sao? lỡ nó có trái nó cũng xuống chúng người ta cái làm biết cha luôn Phật La Đèo ờ, ờ trồng dừa đó mà nó, nó, nó tới cái mùa gần khô á nó loại năn nỉ mấy tụi kia loại hái nó đem kêu, đi nó kêu người lấy hái hoặc năn nỉ mấy cái thằng ấy chạy ngang cho free đấy ừ. ừ lại hái đem gì bán ừ cái cái ông kia chở xe ven nhìn chở xe xe nhìn mà thương chiếc xe thiệt thiệt luôn ở đây đây đây đây giống chồng lỡ chồng có trái lên là bà con đi tắm tắm rớt đụng cái ừ, đền bạc chịu quá bởi, bởi vì nó ờ, trồng cây cọ là đúng không không à chứ nó không có trồng cây dừa yeah, dạ, nó trồng mấy cây palm tree nè mà dừa ở đây nó cũng tốt đó ừ yeah. Dạ. Dạ. ok tiếp cầm kia nha ok gì Uber Eats pizza Uber Eats where you have the Uber Eats pizza you, you, you can order, go there and order pick it up nói người mẹ And you see, take five dollars, man. five dollars. Go there and pick up yourself. You five dollars Yeah, because you overeat, it. They didn't have to uh, pay for delivery. <coughs> you have an Uber Eat app? tí đi coi đấu pháo không Hmm? It's good. Firework. Oh, chơi boombox luôn nha. They have a boombox on uh, the uh, the the, uh, the golf course. Đừng coi pháo, đi đi đi đi đi đi. xem gì fireworks.